Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trường Linh Võ đến từ bustudio.vn Và hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn biết đây là cái dây livestream, cục livestream cho âm thanh mono nha các bạn nhé, không phải CT như các bạn nói ở trên mạng. Thứ nhất, thứ hai là cục livestream này nó sẽ đáp ứng yêu cầu là những cái điện thoại đời mới giống như là điện thoại iPhone 7 Plus trở lên hoặc là điện thoại tai c như là Note 10 hoặc là những cái điện thoại Oppo ha thì lúc đó nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái cổng sạc không còn cổng 3.5 như thế này nữa thì bây giờ Linh sẽ test cái âm thanh của nó như thế nào để tất cả các bạn biết được là dây livestream này nó sẽ sử dụng như thế nào ngoài ra nó có lỗ cắm tai nghe lỗ cắm sạc để cho tất cả các bạn livestream Bigo hoặc là app live hoặc là tất cả mọi thứ cái app livestream nào hoặc là cái app karaoke nào đều sử dụng được đấy với điện thoại mới đời mới nhất thì cái dây livestream này nó sẽ không cho ra chất âm stereo nha nó vẫn chỉ là mono nhưng mà nó tiện là sẽ cung cấp cho chúng ta cái cổng sạc để chúng ta cắm vào điện thoại nó là cổng sạc luôn chứ không phải là cổng 3.5 mà nếu những người khác xài 3.5 thì phải mua cái dây này thì nó sẽ là bất tiện thì thay vì mua cái dây này thì chúng ta mua cái cục này nó sẽ tiện hơn về vừa sạc vừa like được nè cắm được tai nghe để mình nói chuyện bk hay là mọi thứ ở trên livestream ok hoặc có thể là thu âm messenger hoặc là gọi điện messenger nói chuyện với nhau vẫn được hát cho nhau nghe vẫn ok thì bây giờ à, linh sẽ giới thiệu sơ về nó sau đó mình sẽ test nha đầu tiên ở đây nó sẽ có volume thì hai cái volume này thì linh linh luôn luôn mát luôn dặn mát luôn như các bạn nhé và mình sẽ điều chỉnh volume ở trên sao kẹt hoặc là cái đường âm thanh mà nó nhận đấy volume bên trái là volume dành cho livestream đi vào điện thoại volume bên phải là volume tai nghe của mình khi cái này dây này nó truyền ngược lại âm thanh nó vào đây thì lúc đó mình sẽ cắm tai nghe ở đây thì nó sẽ nghe được âm thanh từ cái điện thoại truyền ngược lại cái dây này cho mình nghe thì à, ở đây à, Linh sẽ test cái Lightning là điện thoại iPhone còn điện thoại tai PC thì à, khách hàng có qua và hát thử thì Linh cũng cắm thử đấy cho nghe luôn thì xíu cái clip đó Linh sẽ ghép vào đây luôn thì sau khi cái clip mà Linh test cái thằng này ha các bạn hãy đón xem đây mình để cái thằng tai PC qua đây ha rồi bây giờ mình sẽ chơi nè đầu tiên Linh sẽ cắm vào điện thoại này thì lúc đó ở trên đây nó sẽ hiện cái đèn là báo là pin nó đã vào nếu à, điện thoại của bạn yếu pin quá thì các bạn bắt buộc các bạn phải cắm cái này vào để cho nó sạc cái pin điện thoại của các bạn đây là cái cốc sạc nha nếu điện thoại bạn đủ pin thì bạn sẽ không cần cắm cái này đấy ok bây giờ mình sẽ rút ra ha rồi sẽ có cái dây hai đầu giống nhau như trong K10 đây hai dây này cái dây này sẽ là dây hai nấc màu đen một đầu á là mình sẽ cắm vào cái đường lấy nhạc từ sao kẹt lỗ tai nghe sao kẹt hoặc lỗ livestream sao kẹt hoặc là mixer, âm ly, TV, điện thoại khác hoặc là một cái gì đó có nhạc truyền vào cái lỗ này ví dụ bây giờ Linh sẽ cắm vào cái MacBook ở đây đây và còn cái đầu còn lại Linh sẽ cắm vào cái lỗ bên trái của cái cục livestream này ha ok rồi vì vậy mình play nhạc ở trên này thì nhạc nó sẽ truyền từ cái cổng MacBook nó sẽ đi vào cái thằng này đi lên điện thoại đi vào điện thoại để livestream hoặc mình sẽ cắm vào sao cạc hoặc là bất cứ cái gì có âm thanh đi ra là được mình muốn nó truyền âm thanh từ đâu qua đâu là được rồi còn lỗ còn lại thì linh sẽ cắm tai nghe linh nghe nếu linh muốn nghe Pika nói chuyện hoặc là mình sẽ nói chuyện messenger hay là nói chuyện gì đó từ điện thoại này tương tác lại còn nếu không thì mình sẽ cắm thẳng vào cái lỗ tai nghe của sao cạc để mình nghe âm thanh chất lượng hơn tại vì khi vào cắm vào lỗ sau kẹt á thì cái âm thanh của nó mình sẽ điều chỉnh được to nhỏ đấy rồi ok đây ví dụ ha mình sẽ đeo tai nghe vào đây nè đấy cắm tai nghe vào đây ha nếu muốn nghe còn không á, thì mình sẽ cắm vào sao kẹt đây bây giờ mình sẽ thử chất lượng của cái âm thanh này nó như thế nào bây giờ trên youtube của linh là một cái bài nhạc music 8D thì cái này nhớ đeo tai nghe vào để cảm nhận âm thanh nha các bạn khi các bạn lên YouTube các bạn nghe bằng tai nghe bình thường thì nó âm nhạc nó sẽ từ chuyển từ bên trái sang bên phải lỗ tai mình còn bây giờ thu vào đây thì mono nó sẽ là mono nó sẽ dồn hết tất cả vào giữa thì bây giờ linh sẽ play ha quay ha quay rồi linh quay xong rồi play nè ok chúng ta nghe như đó thôi thì đó là cái video đây mình dừng trên đây luôn cái đó là video nói về cái cổng lightning này ha âm thanh khi livestream bằng cổng lightning này và mình có thể cắm tai nghe cắm sạc nó tiện lợi hơn rất là nhiều và mình không cần phải mua dắt chuyển này nữa ok rồi bây giờ linh sẽ mở cái clip mở cái clip mà khách hàng qua mua và test cái này ha các bạn khách hàng qua mua và test cái cổng tai pc này cho điện thoại Note 10 hoặc là Oppo gì đấy thì rất là nhiều người hỏi thì cũng vậy cũng vặn nát hết hai cái nút này lên sau đó cắm tai PC vào đây sạc cắm nhạc vào đây đây cắm nhạc vào đây ok rồi thích thì cắm tai nghe vào đây nghe còn không thì thôi mình nghe bằng cái sao cạc ok bây giờ linh sẽ mở nha một cái clip khách đã tới hát đây mọi người đeo tai nghe vào nghe nha đây là cái dây mà livestream tai pc này thì âm thanh nó ra là mono nhé nó không ra được ct thì bây giờ là một cổng là mình sẽ lấy nhạc từ cái sao cạc đi thẳng vô đây là input cái âm nhạc vô đây còn cái cổng là cổng sạc điện thoại đây cái cổng này là cổng tai nghe cổng này là cổng tai nghe nếu mà thích nghe thì cắm vào đây ha rồi đã quay và nãy giờ đã hát rồi bây giờ dừng lại này rút ra

đó đó là âm thanh nãy giờ cái cục này nó thu vào điện thoại tay PC rồi ok đó là chất lượng âm thanh thì các bạn nghe là khi mà chú ấy cắm cái tay PC này vào điện thoại thì khi mà thu xong rút ra âm thanh nghe rất là hay nói chung là đó là mono hết tất cả mọi thứ là mono hết nhưng à, với cái mono này thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều so với lại những cái dây nếu ai sử dụng cái điện thoại mà có sẵn cái cổng sạc này hoặc là cổng sạc này để dùng nó để livestream thì ok còn những ai đang xài điện thoại bình thường có lỗ 3.5 thì nên xài hoặc không có nhu cầu bk nói chuyện ở trên Bigo, Apply gì đó hoặc là không có nhu cầu à, để hát này kia à, một điện thoại thì không nên mua còn ai có nhu cầu đó và muốn vừa sạc vừa livestream đấy và tiện lợi hơn mình sẽ sử dụng những cái điện thoại có cổng tai PC livestream nó sẽ ảo hơn ví dụ như thế thì những điện thoại đời mới cái này nó sẽ đáp ứng yêu cầu đấy thì Linh đã giới thiệu cái cục này thì cái livestream này đang bán ở trên website buildstudio.vn và nếu mua hàng các bạn có thể gọi điện 09 46 45 49 để gặp trực tiếp tư vấn và mua hàng thì thật sự Linh sẽ đính chính lại nó sẽ không cho ra âm thanh chất lượng CT nha nó chỉ ra âm thanh mono và hay hơn dây 3.5 bình thường thôi tại vì nó sẽ đi qua cổng sạc. đấy thế là xong đấy đây thì khi mua thì nó sẽ kèm cái dây hai đầu giống nhau và một cái cục này mỗi cái ai có điện thoại gì thì nên mua cổng sạc đi thoại đó ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn bye bye